Xin chào tất cả mọi người, mình là Hưng Néo Review. Hôm nay, Star Fox sẽ thực hiện thử thách 10 ngày sinh tồn tại Na Uy. Đây là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với anh ấy. Trước mắt anh khu rừng đồi núi được bao phủ bởi bởi tuyết, nhiệm vụ của anh ấy là phải sống tốt ở nơi đây. Liệu điều này có khả thi hay không? Các bạn cùng theo chân S khám phá rừng tuyết Na Uy này nhé. Đầu tiên, S cần tìm được nguồn nước. Anh tìm thấy một bụi rêu ẩm ướt, vậy là anh đã lấy bụi rêu vắt nước để uống. Quả thật là thông minh, anh ấy vui sướng cảm ơn bụi rêu đã giúp anh thoát khỏi cơn khát của mình ép còn khen nước ngon như nước sau đó ép lấy ba lô giới thiệu về dụng cụ mang theo trong ba lô không có gì ngoài máy quay phim 4K hãng Nokia một túi đựng đồ hỗ trợ y tế hai cái điện thoại vệ tinh để gọi điện cho người yêu và một cái chăn da nhiệt đề phòng trường hợp khẩn cấp nếu như anh không thể tạo ra lửa Tiếp đến, anh tìm thấy bụi cây bách xù để làm bùi nhùi dễ bắt lửa, sau đó, anh tìm được một đám cỏ khổ nhưng hơi ẩm ướt, thế là anh quyết định nhét vào quần, một phần để làm tổ giữ ấm cho chim, một phần nhờ chim anh tỏa nhiệt, làm khô nhúm cỏ, chắc hẳn là chú chim dài 20 cm sẽ vui sướng lắm. Và rồi trời cũng đã tối, anh bật chế độ quay ban đêm cho máy quay, hiện tại, anh vẫn chưa thể nhóm lửa và dựng lều, anh tìm được một khoảng đất khô ráo, anh đành chấp nhận qua đêm với nền đất lạnh lẽo, anh ước gì mình có hút thuốc để lúc nào cũng mang theo bật lửa, sức chịu đựng của S đúng thật là trâu bò, anh nằm co ro giữa nền đất lạnh mà vẫn chưa ngủ được, anh ngồi dậy tập thể dục làm nóng cơ thể, đi một vài đường quyền muay thái cơ bản, Thế nhưng thời tiết lạnh giá vẫn khiến S trung cầm cập và anh đã phải thức trắng cho tới sáng hôm sau, ngày mới bắt đầu, anh quyết định lên đường để tìm nơi khô ráo trú ẩn. Anh tìm được một bình nguyên vô tận, có nguồn nước ngọt sạch sẽ, anh thò tay vào quần để lấy tổ chim ra, chú chim của anh kêu la khóc thét vì bị cướp đi cái tổ ấm áp, nhúm cỏ đã khô ráo hoàn toàn nhờ chú chim của anh. Chim anh nuôi không có lông nên nên không muốn rời xa nhúm cỏ, Nhiệm vụ tiếp theo là tạo lửa, anh ra con suối tìm được một cục đá chứa oxit sắt, tiếp đó, anh tìm được một vật dụng được làm bằng sắt nằm cách cục đá không xa, rồi anh bắt đầu đập đá để tạo lửa. Sau 30 phút phê pha đập đá, anh đã tạo ra tia lửa, anh thổi lửa rất nhiệt tình, có khói bắt đầu bốc lên, cuối cùng anh đã tạo ra lửa, vậy là đêm nay S không còn phải thức trắng để giữ ấm nữa rồi. Bây giờ là công đoạn dựng lều, anh tìm các cây chết để gác lên cây sống. Vì không có triều đình anh dùng lửa đốt để cắt cái cây chết to dài ra, quả thật sinh tồn là phải biết ứng biến như ép. Tiếp đó, anh đi bẻ các cành cây để làm đệm, trên cành cây có một vài quả ngọt, anh vui ăn chúng, mặc dù rất ít nhưng cũng phần nào an ủi cái bụng đói của ép. Anh nằm nghỉ ngơi trên tấm đệm của mình, ép nằm suy nghĩ lên kế hoạch cho ngày mai, ngày mai anh phải hoàn thiện xong cái láng che cho mình. Ngọn lửa ấm áp là người bạn tinh thần của anh, sáng hôm sau vì đói bụng quá nên anh đi tìm thức ăn, anh đói đến mức nhìn những giọt nước dưới tảng băng mà cứ ngỡ là nồng nọc, không nản chí ép đi tìm các cây dương sĩ có rễ ăn được, anh ăn chúng một cách ngon lành không cần rửa, anh nói vị có nó như là cam thảo, đôi khi sinh tồn chỉ cần một chút dinh dưỡng từ thực vật như vậy là đủ, Quay trở về trại anh hốt hoảng vì ngọn lửa sắp tắt, anh nhận ra dưới ngọn lửa là nền rêu ẩm ướt, anh di dời ngọn lửa qua một bên để lấy bọn rêu hung ác làm tổn thương ngọn lửa của anh. Sau một hồi vật lộn ngọn lửa của anh lại cháy mãnh liệt trở lại, anh xin lỗi ngọn lửa rồi bắt đầu đi làm cái mái che, anh lấy các cành cây khô dựng lên, lấy những mảng rêu thay gạch ngói để che cho cái lều của mình, anh vui mừng khoe với khán giả về cái lều đã hoàn thành xong của mình ép lại đói bụng rồi, anh ra suối tìm thức ăn, anh tìm được một con bọ cát bé xíu, anh cho nó vào miệng và ăn, anh nhăn nó vì vị của nó chứa đầy cát. Tiếp đó anh tìm được một vài con ốc nhỏ và hai con sò lông trông rất lạ, anh mang về trại và nướng chúng lên. Đầu tiên anh ăn hai con sò, vị của nó không ngon như anh nghĩ, sau đó anh ăn những con ốc, lần này ốc có vẻ dễ ăn hơn, ăn xong anh lại ngồi sưởi ấm, nhưng có vẻ vẫn chưa ấm nên anh đốt lửa theo chiều ngang để lửa cháy to hơn. Anh nhận ra đôi khi chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ để thay đổi cục diện. Nửa đêm, anh gặp phải một chút rắc rối, vì ngọn lửa cháy quá to nên đã cháy phần mái của cái nền, nhưng Ed không lo lắng, bởi vì phần rêu trên mái chế ướp sũng nên lửa không thể nào bùng cháy lên được. Anh tiếp tục đi ngủ, sáng hôm sau, anh men theo con suối để đi ra bờ biển. Anh không ngờ ở bờ biển lại có nhiều sò đến thế. Anh đứng ngắm nghía một lúc rồi nhặt những con sò cho vào mũ. Ed còn lấy một ít trong biển, để bổ sung vitamin cho cơ thể, anh đem tất cả về lều của mình. Ed bắt đầu nướng những con sò lên, mùi thơm của thức ăn khiến anh không kiềm chế được. Ed bắt đầu ăn, mùi vị của nó phải gọi là rất tuyệt vời. Anh còn tự chế ra một đôi đũa để ăn sống đám trong biển, thứ đặc sản ở Nhật Bản rất tốt cho khỏe khỏe. Sau khi đánh chén no nê, Ed ngồi nghỉ ngơi và khẳng định rằng anh có thể sống tốt ở nơi đây. Anh còn lấy những tấm rêu mềm mại làm gối, anh nằm tận hưởng trong cái lều của mình, có mái che nắng mưa, có đệm êm, gối êm, đồ ăn rất nhiều không lo bị đói. Sau 10 ngày sinh tồn ở Na Uy, thì hôm nay là ngày cuối, anh phải rời đi, ép lấy củi khô dựng thành một cái tháp để đốt lửa làm báo hiệu cho đội cứu hộ tìm được anh. Anh quay trở nhà bằng chiếc thuyền cứu hộ cùng những người bạn trong niềm vui sướng về chiến thắng của mình. Có lẽ đây là một trong những thử thách nhất của S. Tập 2 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi những tập mới nhất trên kênh Hưng Néo Review. Xin chân thành cảm ơn.